Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Tapo Wish à, Bây giờ Kazu đến à, chùa Lurom nè là quận 9 Và mọi người biết chùa này hả? Chùa Lurom là cực kỳ đặc biệt Rất là đẹp Ngày hôm nay à trời nóng nè, mồ hôi nhiều nó không sao chùa này là đẹp và điều ca dư suy nghĩ nhiều nên hơi hơi mệt nhưng không sao Đấy, hôm nay đến chùa này để khỏe lại sạch trong tâm của mình nha ok à, đi thôi nha ok sự thật là ca dư không biết về lịch sử của chùa này nha nhưng mà à, người nhiều người nước ngoài là biết chùa Bưu Lôm tại vì là công ty du lịch giới thiệu về chùa này nha là rất rất đẹp nên hấp dẫn sự thật là ta sư đến ở à, đây một lần rồi hôm nay là lần hai nha sao thường đẹp nha Này, tới rồi, đây là chùa Vulom Quá đẹp Đi vào nha Mọi người biết game Dragon Quest là trong Dragon Quest có chùa như này nha không phải chùa nè là thành nha à, đẹp à, à, mọi, mọi người biết là phim Your Name Your Name có cảnh như này nha là hai người á vượt qua nè vượt qua nhà nè và sau đó là nhà ra hai đó là đã gặp rồi nhưng không nhớ cuối cùng là もう少しだけでいいあと少しだけでいいカッ đi lên bây giờ đi lên rồi cái này kiếm việc cái cái gì 塞中，干嘛？ quá nha này đẹp quá và rừng này lớn nè rồng nè lớn và rung nhưng mà tái được à tái được không bên kia có lan nó mang này ồ có thể là bên kia là còn nhất hoặc là còn Bình Thành á lá rụng wow nên là nếu mà khi khi thích khi ngày thích có pháo khóa nữa là <laughs> có thể ngắm được nha nhưng mà không biết à chắc chắn đúng người nha à. thích là ở đây tí cho một cái cha tắc dạ yeah, mua cha tắc rồi hiện nay có nhiều trời mưa nhưng hôm nay hả? không có mưa rất rất vui nhưng rất nóng trái mồ hơi nhiều mà không sao nè, uống trà tắc thì sẽ mắt nha nếu mọi người sẽ có vấn đề hoặc là suy nghĩ nhiều thì hãy đến chùa các chùa để sạch trong tâm hãy đến Buron Pagoda nha Nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe và hãy đến chùa Buron nha Bye bye 懂吧？